Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với xem cả bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một cái trận đấu uh, vòng lọ... bảng quốc C1 lượt về Trận đấu giữa AC Milan và Starbuck Trận đấu này là một trận đấu quyết định xem tấm vé tiếp theo của cái bảng E sẽ là đội bóng nào Khi mà Chelsea thì cũng ờ, đã có cái tấm vé sớm vào cái vòng 18 rồi Còn Dinamo Zagreb thì bị loại khỏi cúp C1 năm nay rồi Chỉ còn mỗi AC Milan cũng như là Star là hai đội bóng cuối cùng uh, gần bằng điểm nhau. Một đội bóng 7 điểm cũng như là một đội bóng 6 điểm sẽ là hai đội bóng tranh tấm vé cuối cùng của cái bảng đấu này để đi tiếp vòng 18 cúp C1 năm nay. À, trận đấu này mình đã làm rồi nhá. Anh em nào mà chưa biết kèo nào cũng như là chưa biết đi đội nào thì anh em có thể uh, xem lại video của mình. Và trận đấu tiếp theo mình làm cho anh em chính là trận đấu giữa Juventus và Paris Saint-Germain. Thật sự mà nói thì ờ, cùng giờ vào 3 giờ dạng sáng ngày mai có rất nhiều những trận đấu uh, hấp dẫn để anh em chúng ta xem và cũng có những ông lớn nữa. Tuy nhiên thì uh, hầu hết tất cả các bảng đều đã xong cả rồi. Uh, đều đã có đội vào cũng như là đội bị loại rồi. Chỉ có bảng E cũng như là bảng F Bảng E thì là AC Milan với Starpuk cũng như là bảng F đó là Shakhtar Donetsk và RB Leipzig anh em nhé mình sẽ làm ờ, về trận đấu giữa Juventus và Paris Saint-Germain Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ dạng sáng ngày mai Hiện tại thì kèo handicap đang là Bắc Paris Saint-Germain chấp 1 Juventus à, Thật sự mà nói thì ờ, với phong độ hiện tại của Juventus cũng như là cái lực lượng Anh em có thể thấy một danh sách dài những cầu thủ chấn thương Thì rằng chắc chắn rằng là Juventus sẽ gặp thiệt thòi rất nhiều cho cái cuộc tiếp đón Paris Saint-Germain trong trận đấu buổi của dạng sáng ngày mai Hiện tại thì cả Juventus cũng như là Macaifa thì đều đã bị loại khỏi cúp C1 rồi. Tuy nhiên thì còn uh, những cái trận đấu cũng như là những vị trí để tranh cái tấm vé đi đá playoff C2 nữa anh em. Uh, cả Juventus cũng như là Macaifa đều đang có cùng một điểm số. Uh, Juventus thì gặp Paris Saint-Germain trận đấu cuối cùng, còn uh, Maccabi sẽ gặp Benfica ở trận đấu cuối cùng này. Đây sẽ là trận đấu mà để xem rằng Juventus hay là Maccabi sẽ là đội bóng đi đá playoff cúp C2 trong cái năm nay. Xét về lực lượng thì uh, Paris Saint-Germain họ sẽ có đội hình mạnh nhất của mình khi đi làm khách trên sân của Bà Đầm Già. Còn với ờ, Bà Đầm Già thành Turin, họ đang gặp rất nhiều những vấn đề về mặt lực lượng khi mà một loạt những cầu thủ quan trọng uh, đang bị dính chấn thương ví dụ như là tiền đạo Vlahovic này rồi là Angel Di Maria, uh, Federico Chiesa cũng như là uh, tiền vệ đó là McKinney đó rất nhiều những cầu thủ rất nhiều những cầu thủ đang bị chấn thương cũng như là thiếu lực lượng và đội hình của Juventus trong trận đấu này họ sẽ tiếp đón Paris Saint-Germain đó là đội hình 4-4-1, ờ, một đội hình thiên về phòng ngự cũng như là khu vực giữa sân nhiều hơn cũng đúng thôi gặp một đối thủ mạnh như là Paris Saint-Germain Juventus cần phải uh, tìm cho mình một lối đá uh, vừa có thể phòng ngự chặt ờ, phòng ngự chặt chẽ cũng như là có thể nuôi hy vọng về một cái kết quả tốt trong cái trận đấu này còn đối với Paris Saint-Germain thì sao họ sẽ đi làm khách trên sân uh, Juventus với sơ đồ chiến thuật đấy là 4312 à, sơ đồ chiến thuật này thì ờ, cũng ờ, được sử dụng khá nhiều trong năm nay của Paris Saint-Germain với bộ ba à, tấn công vẫn sẽ là Neymar, Mbappe cũng như là Lionel Messi thôi. Xem một chút về à, trên dưới cả trận đang là ở mức tài ba hòa. À, mình nghĩ rằng không có một cái lý do gì mà để Paris Saint-Germain có thể đá trong trận đấu này Ờ, đây chỉ là đội hình dự kiến thôi Khi nào trận đấu bắt đầu thì mới có đội hình chính thức anh em Và mình nghĩ rằng với đội hình chính thức uh, hay là đội hình dự kiến thì uh, uh, Paris Saint-Germain họ sẽ tìm được một cái kết quả tốt Hiện tại thì uh, xét một chút về cái vòng bảng cúp C1 đi Để xem rằng là Paris Saint-Germain sẽ gặp ai trong cái trận đấu uh, sắp tới ở vòng 18 nhá Hiện tại thì Paris Saint-Germain đang ở bảng H và đội bóng đầu bảng H sẽ gặp đội bóng đầu bảng G. Hiện tại đội bóng đầu bảng G là Man City. Paris Saint-Germain chắc chắn rằng mình nghĩ rằng là không muốn gặp uh, Man City. Uh, Dortmund cũng vậy, nói chung là hai cái đội bóng của bảng G sẽ là hai đội bóng cực kỳ là mạnh anh em ở cúp C1 nhá, tính riêng ở cúp C1 thôi. Tuy nhiên thì mình đang đánh giá rằng Borussia Dortmund sẽ không mạnh bằng Man City trong cái năm nay đâu, khi mà họ không có một cái tiền đạo uh, chủ chốt nào ở trong năm nay cả những cái bản hợp đồng uh, chuyển nhượng của Borussia Dortmund ấy họ ký thì uh, thứ nhất đó là tiền đạo Haley thì lại gặp uh, vấn đề về bệnh tật nên là không thể thi đấu đấy và mình nghĩ rằng trận đấu này có thể Paris Saint-Germain sẽ nhả cho Juventus để có thể chiếm vị trí thứ hai và gặp Borussia Dortmund hơn là phải đối đầu với Manchester City. Uh, đó đây cũng chỉ là nhận định cá nhân của mình thôi còn đối với uh, mục đích của Paris Saint Germain trong cái vòng 18 là như thế nào thì tất nhiên là chúng ta sẽ theo dõi trận đấu này thì mới biết được đúng không anh em hiện tại thì Paris Saint Germain vẫn đang uh, xếp đầu bảng mà còn Benfica thì xếp thứ hai bảng đấy và cả Benfica cũng như là Paris Saint Germain mình chắc chắn rằng uh, sẽ sẽ uh, có một mục đích đó là tránh gặp mặt Man City trong thời gian này cũng như là gặp Man City ngay ở vòng 18 vòng loại trực tiếp với cái kèo Paris Saint-Germain chấp 1 mình uh, vẫn ưu tiên đó là đi cửa dưới cũng như là đi cái xỉu thôi hiện tại cái xỉu đang là ba hòa à, chúng ta sẽ đi Juventus Juventus được chấp một anh em nhé Juventus được chấp một T cũng như là cái xỉu cái xỉu hiện tại đang là ba hòa Đấy, đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta đi từ đầu. Còn tất nhiên rồi, với những cái trận đấu thủ tục như thế này thì tất nhiên là kể cả trận đấu căng thẳng thôi, mình sẽ đợi khi nào trận bóng lăn cũng như là trận đấu diễn ra thì mình mới sẽ nốt kèo cho anh em để mình có thể theo dõi cũng như là sát sao về trận đấu thì mới đưa ra kèo chắc cho anh em được. Đấy. Và anh em nào mà thật sự muốn tham gia cái nhóm kèo của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin nhé ngày hôm qua thì thật sự mà nói thì trong nhóm rất là dỡ rồi ngày hôm qua thì mình chỉ đẩy một mã kèo cho anh em thôi tuy nhiên thì ở trong nhóm thì à, anh em chúng ta tổng cộng đó là chiến thắng 9 mã kèo anh em đấy rất nhiều những mã kèo tổng cộng 9 mã kèo và chúng ta hút full 6 trận đấu anh em nhé hút full 6 trận đấu 4 trận đấu vào à, lúc 3 giờ và hai trận đấu vào lúc 0 giờ 45